Mm-hmm. cho ngày mi bụi khát ra sum so kha wa ngày wa ra sai cu lời xa lý do sụn su ai gọi nam chi ai ri lê a bụt a ngun rai nghe an sa tha an na chong nam ma tu ngày sku cha về lòng mù xám xa ngày thế khá ya chẳng kiểu dài ý ngày ngã ya nằm kiểu dài cũ nằm mi biểu khá nằm cao nằm ngày sinda pika kebran kha ngai selum sum jona Ta-ta, I'm not sure now. 爱，爱，爱，难表示过。 着那你生的比卡个不然看，爱是冷深着那。